đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó đến nỗi điều duy nhất bạn có thể làm tiếp là dừng lại để họ yên rời đi không phải là bạn đang bỏ cuộc hay không nên cố gắng chỉ là bạn phải vạch ra ranh giới giữa quyết tâm và sự tuyệt vọng điều gì thực sự là của bạn cuối cùng sẽ là của bạn còn điều gì không phải là của bạn thì cho dù bạn có cố gắng đến đâu bạn sẽ không bao giờ thuộc về bạn